vào dịp này, mỗi dân tộc đều có những phong tục đặc biệt để đón chào một năm mới bình an. Trừ tịch hay giao thừa là đêm cuối cùng của một năm, đêm của tháng 12 theo hoàng lịch cũng là điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thời điểm bắt đầu giờ tí, 0 giờ, ngày mùng 1 tháng riêng. Đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch là thời điểm quan trọng đánh dấu cho một năm cũ kết thúc và một năm mới đã đến. Theo văn hóa truyền thống, đón năm mới không chỉ là đêm giao thừa, mà là một loạt phong tục từ lúc giao thừa cho tới ngày hôm sau để cầu mong sự hồi sinh, loại bỏ những điều xấu, cầu mong nhiều may mắn trong năm mới. Những phong tục văn hóa truyền thống trong đêm giao thừa là gì và có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nguồn gốc và truyền thuyết Tết Nguyên đán Nguồn gốc của Tết Nguyên đán có nhiều cách diễn giải. Tuy nhiên, giả thiết được nhiều người chấp nhận là một câu chuyện từ thời vua Nghiêu vua Thuấn. Vào ngày lên ngôi, vua Nghiêu đã dẫn theo thuộc hạ lên núi khấn bái trời đất. Kể từ đó, người ta gọi ngày này là tuế thủ và coi là khởi đầu của một năm. Đây là một trong những giả thuyết được lưu truyền rộng rãi nhất nguồn gốc Tết Nguyên đán còn có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời kỳ các triều đại. Thời Tam Hoàng, nhà hạ chuộng màu đen nên chọn tháng riêng, tức tháng dần làm tháng đầu năm mới. Nhà thương thích màu trắng nên lấy tháng sửu, tức tháng chạp là tháng đầu năm. Còn nhà chu ưa sắc đỏ nên chọn tháng tí, tức tháng 11 làm tháng Tết. Mãi cho đến đời nhà Hán, sau khi thống nhất Giang Sơn Hán Vũ Đế đã đặt lại ngày đầu năm mới vào tháng dần, tức tháng riêng. Từ đó về sau, trải qua bao nhiêu thời đại, không còn vị vua nào thay đổi về tháng Tết nữa. Cũng có nghiên cứu cho rằng Tết Nguyên đán có nguồn gốc từ phong tục tế lễ tháng chạp thời thượng cổ, đến nay đã có lịch sử hơn 4.000 năm. Ngay từ thời kỳ vua Nghiêu Thuấn, ở vùng đất Trung Nguyên đã xuất hiện hoạt động lạp tế, Lạp tế là hoạt động tế lễ bách thần diễn ra vào tháng cuối cùng trong năm nhằm cảm tạ thần linh đã phù hộ cho dân chúng no đủ, mùa màng bội thu. Nghi thức tế lễ này vô cùng trang trọng, mọi nhà đều phải chuẩn bị những loại thực phẩm ngon nhất để tế tự bách thần. Bởi thế, người ta đã đi săn nhằm kiếm thịt thú rừng tươi, có mùi vị thơm ngon để làm tế phẩm. Thời cổ, chữ liệp đồng nghĩa với chữ lạp, bởi vậy lạp tế còn có ý nghĩa là hoạt động săn bắt tế tử. Theo một truyền thuyết khác, khởi đầu của Tết Nguyên đán là cuộc chiến chống lại con niên quanh năm sống dưới đáy biển. Con niên hay đến vào dịp đầu năm mới để phá hoại gia súc, mùa màng, giết hại dân làng, đặc biệt là trẻ con. Để bảo vệ mình, dân làng đặt thức ăn trước cửa nhà vào dịp đầu năm và sau đó già trẻ trai gái cùng dắt nhau lên núi trốn chạy con niên mọi người tin rằng làm vậy thì con thú sẽ không tấn công dân làng nữa. Một lần, có ông lão đến thôn làng khất thực, vừa hay dân làng đã trốn hết lên núi, chỉ còn một bà lão ở lại mang cho ông thức ăn và khuyên ông nhanh chân chạy trốn. Không ngờ ông lão nói, hãy cho tôi ở lại nhà hôm nay, tôi sẽ đuổi được con niên đi. Đêm hôm ấy, con niên đến thôn như thường lệ, nhưng phát hiện ra có điều bất thường. Bên ngoài cửa nhà của bà lão và đầu thôn đều dán giấy đỏ, bên trong nhà lại có ánh lửa sáng rực. Con niên vô cùng sợ hãi, kêu to một tiếng rồi định bụng tháo chạy. Nhưng ngay lúc đó, bên trong vườn đột nhiên phát ra tiếng pháo nổ lớn khiến con niên khiếp đảm, một mạch chạy thẳng ra cửa mà không dám quay đầu trở lại nữa. Sau này, dân làng mới hiểu ra rằng con niên sợ màu đỏ, ánh lửa và tiếng pháo nổ từ đó về sau, vào những ngày đầu năm, dân làng thường treo đèn lồng đỏ, dán giấy đỏ trên cửa sổ và cửa ra vào. Mọi người cũng dùng pháo hoa để làm cho con niên khiếp sợ. Từ đó, con niên không bao giờ tới làng nữa. Cuối cùng, con niên bị Hồng Quân Lão Tổ bắt và trở thành vật cưới của Hồng Quân Lão Tổ. Các phong tục truyền thống Cúng tế trước đêm giao thừa Vào thời cổ đại, Ngày mồng 8 tháng Chạp là ngày cúng bái thiên địa, vị thần linh vĩ đại nhất của một năm. Về sau, ngày tịch nhật hay ngày mồng 8 tháng Chạp được kết hợp là ngày cúng bái thần Phật. Vào ngày này người dân đeo chống eo lưng đóng giả làm kim cang lực sĩ để xua đuổi tà ác và dịch bệnh, đón chào một năm mới an lành, cát tường may mắn. Ngày 16 tháng Chạp được người Trung Hoa cổ gọi là Vĩ Nha, nghĩa là tiệc cuối năm. Vào ngày này, trong dân gian mọi người long trọng tổ chức lễ cúng thổ địa, thổ công, sau đó mới là các phong tục trước lễ giao thừa. Tục đầu tiên là lễ tế ông Táo, tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp. Phong tục tiễn ông công ông Táo về trời bắt đầu từ thời khổng tử 551-479 trước công nguyên. Ông Táo được xem là vị thần cai quản việc bếp núc trong mỗi nhà. Các thư tịch cổ có nhiều ghi chép về phong tục tế táo quân. Sách nghi thức có một bản ghi chép về bếp cúng tế là một trong năm nghi lễ thờ cúng tổ tiên vào cuối triều đại nhà Chu. Vào thời điểm đó, mỗi gia đình thờ cúng tổ tiên và các vị thần đất bao gồm cửa, giữa phòng, bếp và linh đường. Theo truyền thuyết, hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp, táo quân lên thiên đình báo cáo với Ngọc Hoàng về gia chủ trong năm qua. Vào ngày tiễn ông công ông táo, dân gian thường dọn dẹp nhà cửa để xua đuổi xui xẻo. Họ quét dọn và bỏ đi những thứ không cần thiết, đó là cách để nói lời tạm biệt với năm cũ. Người xưa tin rằng việc quét dọn trong những ngày đầu tiên của năm mới có thể ngăn cản vận may. Cũng trong ngày 23 tháng Chạp, người ta sẽ bày bàn thờ gần bếp, cúng táo quân bằng thịt, cá, rượu nếp, bánh kẹo, đặc biệt là kẹo mạch nha để táo quân nói những lời ngọt ngào với Ngọc Hoàng báo cáo những điều tốt đẹp và mang lại vận may cho gia chủ trong năm mới. Trang trí nhà cửa và treo câu đối Đỏ và vàng là hai màu sắc mang ý nghĩa biểu tượng trong văn hóa truyền thống. Màu đỏ biểu tượng cho sự may mắn và tràn đầy năng lượng, màu vàng liên quan đến sự giàu sang và hạnh phúc. Dùng màu sắc này để trang trí nhà hay trên quần áo là cách để chào đón năm mới may mắn. Số 8 cũng được xem là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có, vì số 8 đọc là bát, phát âm gần với chữ phát, có nghĩa là thị vượng và giàu có. Về tục dán giấy lên ô cửa sổ Các loại giấy được dán thường là những bức tranh miêu tả về cuộc sống nông thôn hay câu chuyện thần thoại, và người dân thường có truyền thống đặt cửa sổ quay về hướng Nam và Bắc. Về bày tranh và tác phẩm nghệ thuật về chủ đề năm mới Theo truyền thống, các tác phẩm này đều có hình ảnh thể hiện sự an khang thịnh vượng, bao gồm động vật và hoa quả. Theo phong tục, bạn có thể dán bức tranh của một vị thần canh cửa lên cửa nhà để giúp chống lại ma quỷ và mang phước lành cho gia đình. Treo câu đối, treo hình môn thần hay dán chữ phúc trước cửa nhà cũng là một phong tục điển hình. Đặc biệt việc treo chữ phúc trở nên gần gũi với hầu hết người dân khi không phải ai cũng có đủ tiền để sắm cho mình một câu đối hay các bức vẽ môn thần. Người ta thường treo ngược chữ phúc trong dịp đầu năm với mong muốn phúc đáo. Trong tiếng Hán, chữ đáo nghĩa là ngược và đáo nghĩa là đến, tới là đồng âm với nhau. Do vậy, treo ngược chữ phúc giống như một câu chào mừng trong ngày xuân. Phúc đến nhà rồi, làm bánh đêm giao thừa. Bữa cơm giao thừa thường rất thịnh soạn và theo truyền thống sẽ có hai món ăn chủ yếu là gà và cá. Ở một số nơi, cá sẽ không được ăn hết, phần còn lại sẽ được để qua đêm, như vậy sẽ thành niên niên hữu ngư, năm năm có cá. Người xưa làm như vậy với mong muốn cả năm sắp tới sẽ có cuộc sống đầy đủ, dư giả bởi lẽ niên niên hữu ngư cũng đồng âm với cụm từ niên niên hữu dư ý chỉ cả năm dư thừa, sung túc, đầy đủ. Bánh sủi cảo cũng là món ăn được ưa chuộng, thường làm bằng cách gói các loại nhân với ý nghĩa tượng trưng khác nhau vào vỏ bánh, nghĩa là gói ghém may mắn rồi ăn vào người để hưởng may mắn cho cả năm. Trong mâm cơm, ngoài cá hấp, ngụ ý dư thừa của cải, còn có mì trường thọ, bánh sủi cảo cùng nhiều món ăn truyền thống khác ăn bánh sủi cảo trong những ngày Tết đến là một phong tục đầu xuân. Trước đây thì mọi người trong gia đình luôn quây quần lại để cùng nhau làm bánh. Có một điều thú vị trong chiếc bánh sủi cảo, đó là đôi khi người ta sẽ cho vào trong nhân một đồng tiền xu rồi mới đem hấp. Nếu ai ăn trúng chiếc bánh ấy thì được coi là may mắn cả năm. Đốt pháo đầu năm mới Đốt pháo đầu năm là một phong tục để tạo nên bầu không khí rộn ràng những ngày đầu năm. Đầu tiên người ta sẽ đốt một dây pháo nhỏ, rồi tiếp theo là đốt ba tiếng pháo lớn hơn tượng trưng cho việc năm cũ đã qua và chào đón năm mới đang tới. Tuy nhiên, hiện nay việc đốt pháo đã bị cấm ở những thành phố lớn, chỉ còn xuất hiện tại một số vùng nông thôn hẻo lánh mà thôi. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Năm mới, hy vọng mới, hãy cải thiện chính mình để đón nhận những điều may mắn một năm nữa lại sắp đến, rất nhiều người đều có những điều nguyện ước. Người kinh doanh hy vọng việc làm ăn phát đạt, viên chức hy vọng sự nghiệp từng bước thăng tiến, học sinh hy vọng học tập tiến bộ, vân vân. Hy vọng bản thân mình làm việc tốt hơn một chút, trải qua một năm thuận lợi, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Bất quá nếu như chúng ta có nguyện vọng khoáng đạt hơn thì sẽ mang ý nghĩa to lớn hơn. Ngoại trừ việc quan tâm đến sự nghiệp, người kinh doanh có thể nghĩ nhiều hơn về làm thế nào cải thiện sản phẩm và dịch vụ, cho đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhân viên và tinh thần tập thể. Thăng chức đương nhiên sẽ thấy vui mừng nhưng chúng ta cũng nên suy xét nhiều hơn một chút làm thế nào để tận tâm tận lực làm việc cho công ty, tăng cường thêm hợp tác giữa đồng nghiệp với nhau. Học sinh cũng lập ra kế hoạch xem tiếp xúc với các bạn học thế nào cho hòa ái, rồi giúp đỡ các bạn có thành tích học tập hơi kém hơn, vân vân. Những hy vọng của chúng ta có nhiều lúc đều xoay quanh việc đắc được một chút gì đó. Kết quả có thể đắc được nhiều bao nhiêu không phải là điều chúng ta có thể hoàn toàn nắm bắt được. Chính vì vậy có khi hy vọng lại biến thành thất vọng. Nếu như chúng ta hy vọng có thể làm nhiều việc trong phạm vi khả năng của mình thì kết quả là không thể hoàn toàn làm được, nhưng cũng có nhiều khi chúng ta có thể làm được. Kỳ thực, vào năm mới chúng ta cũng không cần có quá nhiều nguyện vọng. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy hết thầy để làm cho sự việc tốt hơn. Một ngày kia chúng ta có thể biết suy xét hơn một chút để sau này phó xuất hành động làm những việc trong tâm nghĩ đến. Mỗi một ngày, những người và sự việc chúng ta gặp phải đều có thể là một kinh nghiệm tốt để học hỏi mối quan hệ giữa vợ chồng với nhau kỳ thực cũng là một học vấn cao thâm. Tôi và bà tôi có lúc vì ý kiến không hợp nhau nên không thể cởi mở tấm lòng. Trước đây, nhiều khi tôi còn cảm thấy bất bình, không ngừng nghĩ về những chỗ không đúng của bà. Chính vì điều đó mà tôi đã đánh mất cơ hội học hỏi quý báu. Tôi nhớ có một lần chúng tôi đi du lịch với nhau. Mấy ngày đầu vui chơi, Tấm lòng cởi mở nên tôi kiến nghị lưu lại thêm hai ngày. Nhưng bà nói chúng tôi còn phải đi học nữa nên hy vọng về nhà đúng như dự định. Tôi cảm thấy bà lo lắng quá mức. Trong lúc không hay biết tôi đã to tiếng với bà khiến cho tình cảm giữa tôi và bà bị sứt mẻ. Sau này tôi dần dần minh bạch ra thái độ tiêu cực không thể giải quyết vấn đề. Lúc bắt đầu bản thân cần phải trầm tĩnh, nhớ lại một chút về quá trình xảy ra sự việc sau đó lại tĩnh tĩnh phản tỉnh bản thân xem có chỗ nào mình chưa làm tốt, rồi làm thế nào để không phát sinh sự việc tương tự lần nữa. Kể từ đó, lúc tôi và bà có ý kiến không hợp nhau, trước tiên tôi sẽ cố gắng để hiểu cách nghĩ của bà. Nói ví như, bà lo lắng về việc học của cháu mình cũng là biểu hiện của tình thương dành cho các cháu. Tôi nên tuyên dương thái độ và sự phó xuất của bà về việc này. Vậy nên, những lúc sau đó mà xuất hiện vấn đề về việc dạy dỗ cháu như thế nào thì tôi lựa chọn lắng nghe ý kiến của bà nhiều hơn. Ngoài ra còn biểu thị sự tán đồng với bà, sau đó mới chuyển sang đề xuất cách nhìn của tôi. Sau khi thái độ của tôi chuyển biến thì thái độ của bà tôi cũng thay đổi tích cực. Việc giao tiếp giữa chúng tôi với nhau cũng dễ dàng hơn, tình cảm của hai bên cũng tốt hơn trước. Khi tôi càng lưu ý nhiều về bản thân mình thì phát hiện ra mình có nhiều chỗ cần phải cải thiện. Đời người là không ngừng học hỏi câu nói này thật sự là có giá trị đạo lý. Năm mới đến gần chính là mỗi người nên quay đầu nhìn lại con đường đã qua để xem xét bản thân mình, tìm kiếm cơ hội tốt để cải thiện mình. Để lập ra những kế hoạch to lớn, tốt hơn nên biết suy xét những điều cụ thể chi tiết Hạ quyết tâm và trong cuộc sống hàng ngày biết làm thế nào để làm cho mọi việc tốt hơn. Nếu như chúng ta có thể làm được như vậy thì cho dù là ở nhà hay trong công tác đều có thể xây dựng mối quan hệ giữa người và người tốt đẹp hơn và cũng có thể khiến cho bản thân mình sống mở rộng tấm lòng hơn. Bắt đầu làm từ bản thân mình, năm tháng đi qua sẽ có thu hoạch mà mình không ngờ tới. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, quả là không sai chút nào.